trời rất xanh gọi nắng xôn xao con thuyền rất vui và gió hát hò trên biển lớn câu hát gợi lên những khát ngào đàn ôi biển việt nam ơi sóng việt nam qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng vùi sâu dưới đây những gì đau thương biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê bài hát ra để kể chuyện quê hương rất xanh gọi nắng xôn xao con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào môi cười rất xinh lung linh màu áo mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu có gì sáng nay mà sóng xôn xao chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào theo luồng cá bay đan trên biển lớn câu hát cười lên hát vào đại dương ôi miền việt nam ơi sóng việt nam có bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng vùi sâu dưới đây những gì đau thương điện lại hát tình ca để về thuyền quê hương mỗi một tình yêu mỗi một cuộc đời qua bao nhiêu thăng trầm lửa từ vàng mới đến người biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương biển lại hát tình ca biển về thuyền quê hương hiền xanh vẫn nhớ những lời yêu thương tìm lại hát tình ca biến kể chuyện